Các em và các bạn thân mến, à, bài hôm trước thầy đã dạy về lý thuyết là chúng ta tách một lập đồ quan hệ thành chuẩn BCNF, tức là chuẩn Boycott. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phần tách một lập đồ thành quan hệ 3NF, chúng ta ghi là phép tách. phép tách một lực đồ hóa thể thành binary binary nhé Thì là để chúng ta tách lực đồ binary để chúng ta có thể xây dựng cái cơ sở dữ liệu giống như là chúng ta đã làm ở cái bài uh, ứng dụng đó thì chúng ta phải làm sao tách thành 3 NF đã là tốt lắm rồi tức là các bạn đã có thể à, biến các lực đồ một cái lực đồ lớn trở thành các lực đồ con mà trong đó mỗi lực đồ con thì đều có ờ, một cái uh, chuẩn 3 NF tức là không có phụ thuộc hàm bắc cầu và không có phụ thuộc hàm dư thừa thế thì ờ, ở đây chúng ta đưa ra thuật toán chúng ta ghi là thuật toán Đấy, chúng ta ghi nhá tách binary f chúng ta ghi đầu vào thứ nhất là vào là một lực đồ quan hệ r r tập các phụ thuộc hàm f và chú ý nhá lần đầu quan hệ giờ lại cho tập các phụ thuộc hàm f không làm mất tính tổng quát giả sử f là phủ tối thiểu tức là ta cho là nó sẽ là một phủ tối thiểu phủ tối thiểu là gì tức là ta không có một cái phụ thuộc hàm nào dư thừa giống như cái định lý 5 năm mà chúng ta đã xem đấy tức là nó sẽ không có phụ thuộc hàm uh, bắc cầu vào trong uh, không có phụ thuộc hàm đã bắc cầu trong một cái tập phụ thuộc hàm cả uh, ờ, ra chúng ta ghi đầu ra là phép tách không mất mát thông tin không mất mát thông tin và bảo toàn được các phụ độc hàm sao cho mỗi lực đồ sao cho mỗi lực bồ con là 3n phương pháp chúng ta ghi cho thầy phương pháp phương pháp một thứ nhất là một là loại bỏ tất cả các thuộc tính loại bỏ tất cả các thuộc tính của R loại bỏ tất cả các thuộc tính của R nhé nếu nếu thuộc tính đó không liên quan đến phụ thuộc hàm nào của f hoặc với trái hoặc với phải tức là nếu nếu thuộc tính không liên quan tới một phụ thuộc hàm nào hoặc trái hoặc với trái hoặc với phải Đấy, tức là không không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào thuộc về trái hoặc với phải để thầy ghi nó vào cái đã Đấy, chúng ta ghi như thế cho thầy nhé rồi hai loại bỏ tất cả các thuộc tính thuộc e r một là loại bỏ tất cả các thuộc tính thuộc e r này nếu phụ thuộc hàm đó không liên quan à, nếu thuộc tính đó không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào hoặc với trái hoặc với phải tức là ta ví dụ ta sẽ có là a mà xác định b ví dụ ở đây là F à, là một cái E thuộc tính E này không có liên quan đến A và B cả đấy thì ta bỏ nó đi nhá chúng ta tìm trong tập phụ thuộc hàm đó mà A xác định B hoặc là tất cả các phụ thuộc hàm đó mà thuộc tính E này không liên quan đến một phụ thuộc hàm nào thì ta bỏ nó đi hai cái phụ thuộc hàm nào của F mà liên quan đến tới tất cả các thuộc tính e R thì chính là e R nếu có một phụ thuộc hàm nếu có một phụ thuộc hàm f thuộc f nhá mà liên quan tới tất cả chúng ta ghi chú cho thầy là tất cả các thuộc tính của L thì kết quả tức là thì suy ra là lật đồ R chính là trùng với R tức là nó sẽ là kết quả chính là nó 3 ngoài phép tách ra ta đưa lực đồ gồm các thuộc tính xa phép tách ra tức là ta tách phép Đó. đưa ra lực đồ gồm đưa ra lực đồ vuông ờ, có thuộc tính là a và tức là ta đưa ra cái đưa ra gồm a sao cho sao cho x xác định a x xác định a thuộc f thuộc cái tập phụ hòa f đấy chúng ta chú ý nhá ép lớn này là tập tất cả các phụ thuộc hàm này nếu nếu x mà sinh ra A1 à, x xác định A2 vân vân x xác định chấm chấm x xác định AN thì mà tất cả những cái này thuộc F tất cả những cái này thuộc F thì thay thế tập phụ thuộc hàm thì hay Đấy, bắt đầu nói nặng rồi thì ta thay chữ thầy hơi xấu tí viết ở trên máy tính nó nó rất là gì Đấy, thì rất là khó thì ta thay là xa x a này một này a hai này chấm chấm chấm an quá trình thế tiếp tục sẽ là, là quá trình tiếp tục quá trình này là tiếp tục chú ý tại mỗi bước kiểm tra đục lục DRI nếu thuộc tính không khóa thuộc tính không khóa nhá phụ thuộc hầm hàm bắc cầu và khóa chính thì chúng ta loại bỏ nó đi và khi đó khi đó thì R sẽ ở 3NF kiểm tra nhé rất là chú ý là một bước thuộc R này nếu mỗi thuộc tính không khóa không phụ thuộc vào bắc cầu và khóa chính Đấy. thì chúng ta sẽ có R sẽ là chuẩn 3 nếu tại mỗi bước tại mỗi bước ta có thuộc tính không khóa thì đều phụ thuộc trực tiếp tức là không khóa là gì ở đây mình móc ra một chính chúng ta học của bài trước đó hôm trước thầy có cái sơ đồ mà x xác định y y xác định uh, a thì a không thể xác định x và y không xác định x được đấy chúng ta nhớ cái đấy nhá thuộc làm bắc cầu và khóa chính công cụ của học một câu quá có chính và ngược lại là cầm áp dụng cái bước đó để chúng ta lại tiếp tục để làm thì bây giờ thầy sang ví dụ chúng ta đấy là thuật toán là như vậy bây giờ chúng ta sang ví dụ tức là các bước làm của chúng ta như vậy giờ chúng ta sang ví dụ nhá thầy xóa đi được chưa rồi ok nhá rồi chúng ta sang ví dụ ví dụ chúng ta chú ý ví dụ này trong thi này cho lực đồ quan hệ cho lực đồ quan hệ r Um, thiểu tối thiểu có nghĩa là không dư thừa đúng không không có phụ thuộc bắc cầu ở trong này nữa ta có c là t phẩy h là ra c phẩy ht là L phẩy CH là G ta sẽ từ đây ta suy ra là chúng ta sẽ áp dụng cái uh, cái thuật toán áp dụng thuật toán nha. thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ có R1 suy ra R1 một hoặc là chính là CT Đấy. chấm phẩy R2 R2 là chúng ta nhìn này HRC HRC thì lúc đó chúng ta theo thứ tự là CHR đúng không chúng ta theo thứ tự ở cái quan hệ lớn này CHR Đó. chúng ta chú ý nhá không có cái uh, thuộc tính nào là thừa ở đây đúng không các em nhỉ không liên quan đến phụ thuộc hàm với trái và với phải tức là ta không có một cái thuộc tính nào trong cái bộ CT e mà không có cái nào đó ví dụ E chẳng hạn thì E không liên quan đến hoặc là S hoặc là K cũng không liên quan đến trong cái phụ trong cái tập phụ thuộc hàm này vậy cái này kiểm tra là đúng này và cũng không có một cái nào liên quan đến tất cả cho nên nó không thể là bằng n được luôn vậy thì ta phải tách ra những cái con đúng không các em rồi chúng ta sẽ có cái thứ hai là htr thr đấy chúng ta sẽ có là HRT ta đưa cái này nhá HRT đây ha A về L3 l đó là HPR rồi R3 của chúng ta là cái gì HPR à, CFG CT và H ờ, cái này người ta cho thêm cái nữa là HF tục đến error hết cái này hết nhé vậy error 3 của chúng ta là gồm có gồm h gồm ch Ch CHR đây cái thứ hai là CHR cái thứ ba cái thứ ba là HR HR ba rồi thứ bốn là CRS CRS CRS ta, ta căn cứ vào cái này CGS nhé và cái cuối cùng của chúng ta là HR, HRS R5 HRS đấy vậy chúng ta tách được từng này nha nếu mà có một cái bảng mà có các khóa như này có các phụ thuộc hàm như này thì các em tách ra làm các bảng con đấy và chúng ta ghi định lý cho thầy định lý cả lớp ghi nhá định lý này để thi này nếu thầy hỏi đến câu định lý này thuật toán năm bốn thỏa mãn một phép tách không mất mát thông tin bảo toàn các phụ thuộc hàm và các lực đồ đích ở dạng chuẩn 3 tức là thuật toán toán vừa rồi đấy thầy gọi là thuật toán 54 đấy là bảo toàn bảo toàn phép tắc không mất mát thông tin bảo toàn phép tắc không mất mát thông tin bảo toàn phụ thuộc hàng theo đồ đích đích hay là kết quả này đích là những cái này này là những cái con này này đó nha đích là những cái con đây này đây này đây này đây này đây này đó. là không văn bát thông tin không muốn mắc thần đấy là phép tách lực đồ quan hệ thành các lực đồ 3NF chúng ta chú ý nhé phép tách lực đồ thành 3NF vậy đây là một cái bài mà quan trọng quan trọng để chúng ta làm bây giờ thầy đi uh, tìm cho các em cái ví dụ tìm cho các em cái ví dụ để lấy ví dụ sau cho lập đồ n gồm có uh, nhà cung cấp nhà cung cấp rồi địa chỉ đơn giá mặt hàng Đấy, mặt hàng đơn giá này rồi số lượng thành viên tiền thế thì chúng ta thấy này một nhà cung cấp sẽ có một địa chỉ đúng không một nhà cung cấp có một mặt hàng mỗi nhà cung cấp mặt hàng có tên hàng Đấy, có cung cấp cái tên hàng thế thì mỗi tên hàng có một nhãn hiệu rồi thành tiền số lượng đơn giá ở đây chúng ta thấy là đơn giá của tên hàng là đúng nhưng mà thành tiền và số lượng là nó sẽ sẽ không liên quan đến cái gì và chúng ta người ta cho lần đầu quan hệ là nhà cung cấp thầy viết tắt nhá nhà cung cấp thì xác định là địa chỉ Đấy. rồi ở ờ, nhà cung cấp thì xác định của chúng ta là mặt hàng nhà cung cấp xác định đơn giá Đó. thế chúng ta nhìn thấy này những cái nào mà không liên quan đến các phụ thuộc hàm này thì chúng ta loại bỏ ví dụ như là thành tiền thì cái này chúng ta sẽ tính sau này ờ, mặt hàng là tên hàng đấy số lượng là cái này cũng số lượng thì có thể là nhiều nhà cung cấp đều có số lượng như nhau chẳng hạn như là cung cấp 100 số lượng nhưng mà mặt hàng thì có thể là tivi có thể là tủ lạnh hoặc có thể là một cái gì đó thì số lượng và thành tiền ở đây uh, nó sẽ không liên quan đến vậy từ đây chúng ta sẽ tách ra làm lập đồ quan hệ R nhà cung cấp địa chỉ đây là R1 nhé, R2 là nhà cung cấp thì đưa ra là gì mặt hàng và đơn giá Đấy. nhà cung cấp đưa ra mặt hàng một đơn giá đây người ta đưa ra như này thôi không có này thì em mặt hàng đơn giá tức là ta đưa được hai cái này ra còn tên hàng và số lượng à, mặt hàng tên hàng là mặt hàng rồi còn cái số lượng và thành tiền thì không liên quan đến phụ thuộc hàm chúng ta sẽ bỏ nó đi Đó, đây là một ví dụ đúng các em Đấy, thành tiền thì chúng ta mặt hàng đơn giá thành tiền chúng ta đưa vào tính sau trong cái lực đồ này trong cái quá trình ứng dụng chúng ta chú ý cái đấy nhá rồi bây giờ thầy à, thầy sẽ cho một ví dụ tiếp theo là ví dụ 2 đây ví dụ một đúng không bây giờ ví dụ thứ hai rồi rồi chúng ta xóa này đi để chúng ta viết cho nó nhanh chữ của thầy nó hơi xấu ở trong bài này ví dụ bây giờ nhá cho lực rồi error x y phẩy à, x y không phẩy nha cứ viết liền thế thôi à, z wq đó f tối thiểu người ta cho luôn f bằng là x xác định y phẩy xz xác định w phải EW xác định quy. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ tách thành các phụ thuộc hàm thôi đúng không các em nhỉ Vậy thì chúng ta sẽ theo cái sơ đồ kia chúng ta sẽ tách là R1 sẽ là y r2 r2 của chúng ta là chúng ta thấy là xz xác định w đúng các em vậy thì r2 chính là x z w Đấy. r3 q WEQ l 3 chúng ta sẽ có là W I Q đây chúng ta chẳng qua đó là chính là mỗi cái phụ thuộc hàm là cả bên trái bên phải ta đưa nó vào đó đúng chưa và chúng ta sẽ thấy là khóa khóa xz khóa của chúng ta là gồm có này x này xz này à, và ew Đó. chúng ta tách được thành cái này đấy là một ví dụ nhá bây giờ thầy lấy đi tìm các ví dụ khác ví dụ khác thì bây giờ rất nhiều thứ trên trên uh, trên thực tế chúng ta sẽ tự nghĩ ra nhé bài tập cho thầy các em nêu cho thầy ví dụ về tốc độ R có các thuộc tính A1 phải đến AN và chúng ta sẽ đưa ra phụ thuộc hàng đưa ra phụ thuộc hàm uh, ờ, tối thiểu em lấy ví dụ trong thực tế nhé và phân tách là bài này em đấy đấy là bài tập ví dụ để em có thể tham khảo ở tất cả các tài liệu trên mạng cho thầy nhớ là tìm tài liệu tham khảo trên mạng cho thầy sau đó các em đưa ra phép tách à, thầy vừa dạy cho các em xong cái bài phép tách lập đồ quan hệ thành chuẩn by NF các em sẽ áp dụng vào thực tế và chúng ta sẽ gì sẽ tạo cơ sở dữ liệu cho chúng ta à, bây giờ thầy xin kết thúc bài à, học tại đây chúc các em là một à, ngày vui vẻ và làm bài tập luôn cho thầy nhé làm bài tập luôn cho thầy sau lát nữa thì thầy sẽ dạy tiếp cho chúng ta phép tổng hợp Đó. phép tổng hợp thành ba nf và chúc các em mua học vui vẻ